vấn với anh cứ thế dõi theo em từ xa rồi phải nhìn thấy những điều anh chẳng muốn nhìn ra là khi anh thấy một chàng trai vây quanh em còn anh chỉ biết lóng ngóng em từ đằng xa hận ghen mà chẳng có cùng chi Ư ông này cây súng ngắm điện là bỏ luôn Sao dạo này mọi người nói chuyện kiểu khi dễ nhau quá à Nghĩ làm sao vậy Cái cây súng ngắm điện là cây súng mà tôi rất là thích bắn luôn Đưa cái cây đó vô tay tôi là top 1 liền Tại vì nó khó kiếm quá Chứ không phải tôi không muốn bắn đâu mà tại kiếm không ra Nhiều lúc muốn cầm súng ngắm điện bắn cho mọi người coi mà kiếm hoài không có Nghĩ nó cũng buồn chứ bộ Anh ra Trời ơi, súng điện này chèn nãy giờ không nói sớm Khỏi cảm ơn nghe cái đầu xanh thằng này thì à, mình à, mình khá là vui vì trên tay mình có cây súng ngắm điện rồi nghe vui vui lắm mày dám bắn nhau trên đây à tưới công chuyện mày rồi emotional damn chàng ơi giờ này chạy giữa đường vậy đó tưới công chuyện tới mày tưới công Chèn ơi mọi người thấy tôi còn sống là tôi hạ được địch rồi đó Tại cái khúc đó tôi quên quay thôi Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo Mèn đét ơi có địch nữa nè Để tôi thể hiện lại cho coi Cuối cùng thì cũng bắn trúng rồi Cái đậu xanh thằng nào bắn vậy Bơm keo siêu cấp giúp cô. you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Ờ, Thì ra những lúc tao đi học mày đều lén đọc truyện của tao cái gì? Oni-chan, Oni-chan. Đất đấy, ừ, mẹ khét đấy nhỉ, ừ, khét thật mà. Yeah, you know it's boy Mỹ Con represent Southside to the day that I die, yeah. Ốc tương the boy Mỹ Con nữa ngày mai chia hai vì tình thật tim mai rồi. bạn tánh nóng như kem nhưng có người yêu cưng chiều. Hả? Mẹ nó vừa bắn đi xong. Nói với em đúng không? đúng không không biết uhm, em chào em cố bé nha thương không em chào chào. yêu anh không có nhiều không nhiều à, không được giận đó yeah. Ghê đẹp còn biết nhảy Làm nhiệt tình hết sảy Ghê đẹp không nóng nảy Để cuộc đời bóng bẩy Như dân chơi sao sai Ghê đẹp có ngày mai Còn tụi nó đang phai Ghê đẹp không sai trái Leo lên xe anh lái Đến sau hai mình uống vài chai có niềm vui đừng để nó mất như mấy em yêu ok Từ Sài Gòn cho tới Đà Nẵng Yeah motherfucker Hãy vì tình em không bến bờ Để hôm nay Đừng em ơi Trời ơi tại sao em lại nhảy xuống dưới đó đồ đạc đồ rất lung tung hết em anh bơ ngỡ em thở tình này anh cái thằng này ở dưới là mất đồ Chị thẻ vô cực mùa 1 ơi, trận này sừng không? Nếu tụi bay thấy sợ thì tụi bay hãy ra tín hiệu ớt o ớt Chị thẻ vô cực mùa 1 ơi, ớt o ớt Ờ, vô đây rồi ớt o ớt <laughs> ớt to ớt chị thể vô cực ơi trận này em thấy không ổn rồi ớt to ớt hello tình yêu nha Sao mày cứ mặc đồ giống tao hoài thế Tại vì tao thích được chưa Mày không cho à Nhưng mà người yêu tao không có thích điều này Tại sao thế Rõ ràng tao là người đến trước mà Vậy mà mày không có tình cảm với tao à Anh xin lỗi anh vào không đúng lúc rồi Hiểu chuyện đó Tự giác đi Em chưa cho phép anh vào nhóm mà Thấy bộ chàng trai vây quanh em Còn anh chỉ biết lông ngóng em Từ đằng xa hận ghen mà chẳng có quyền chi mãi anh cứ thế dõi theo em từ xa rồi vai nhìn thấy những điều anh chẳng muốn nhìn ra là khi anh thấy một chàng trai vây quanh em còn anh chỉ biết lóng ngóng em từ đằng xa lỡ mồm kêu người yêu bằng mày và cái kết Ê, có địch kìa mày có địch kìa có địch kìa Sao anh kêu em bằng mày nó bắn em này. Má kéo phần đỏ không chết kìa mày, lên lên lên lên lên Cái mắt thì kêu tao bằng mày Nó lộn, nó lộn, xong kết anh luôn rồi Rồi, nóc luôn Chơi mình đi Dạ, anh xin lỗi, xin lỗi Tự nhiên anh kêu tao bằng mày Anh xin lỗi mà Xin lỗi gì, tự nhiên cái đang bắn nhau kêu ta bằng mày nó Nó bắn anh chết luôn nè Ê, rồi xong luôn, trời em á Em ơi, cô ta bỏ anh rồi Em đã bảo rồi, quyết định của anh đấy Sáng mất ra chưa, giờ thì sao? Có còn em ở bên cạnh không? Dạ có Có cái nhịp Cô <laughs> Come and get ya. Kick the bottom of the building, get ya. tao quánh á là chừa nghe chưa mày Tao mét hai tao mày đánh tao nè Mất mớ gì mày đánh em tao mày Nó qua nó xin ớt về cho cha nó ăn cơm Xong rồi nó ra sau hè nhà tao nó nhổ nguyên cây nó đem về luôn đó à, ờ, Hôm ấy mày đánh tiếp đi, tao không cản được. Anh hai Pasayki pensalar le konsos skiri skiri skiri skiri skiri